từ thời cổ đại con người đã quan sát được các chòm sao trong vũ trụ rộng lớn. Người ta cho rằng bản đồ sao là sơ đồ vị trí của các hành tinh và vì sao lớn trên bầu trời là có liên quan đến mỗi con người chúng ta khi mới chào đời. Từ đó chiêm tinh học nghiên cứu ảnh hưởng, tác động của các hành tinh này lên con người và số phận của chúng ta. Nói một cách dễ hiểu hơn, bản đồ sao cho thấy khi bạn ra đời, bạn đã được những thiên thể trên bầu trời ban tặng những dạng năng lượng nào đó những năng lượng này kết tinh và tổng hòa thành thiên hướng và tính cách của bạn. Hơn 5.000 năm trước, các nhà thiên văn cổ đại đã tạo ra các bản đồ sao, cho thấy chi tiết về vị trí các vì sao trên bầu trời. Làm thế nào mà người xưa có được nhiều kiến thức về không gian vũ trụ và hệ mặt trời? Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm thấy những đồ tạo tác từ 2, 3 đến 5.000 năm trước ở những nơi khác nhau trên thế giới, mang ý nghĩa thiên văn học tương tự nhau? Có phải điều này chứng minh rằng các nhà thiên văn học cổ đại trên khắp thế giới rõ ràng đã biết nhiều hơn những gì chúng ta tưởng? Hãy lấy ví dụ về người Sumer, thuộc một nền văn minh cổ đại và cũng để chỉ khu vực lịch sử ở phía nam Lưỡng Hà, bao gồm vùng đồng bằng rộng lớn nằm giữa sông Tigris và Euphrates, phía đông nam giác vịnh Ba Tư. Kiến thức về quang phổ thiên văn mà người Sumer sở hữu đã ở giai đoạn phát triển sớm nhất của họ là một bí mật khác của nền văn minh Sumer. Ngày nay, các tài liệu thiên văn đã đến với chúng ta từ Babylon cổ đại rõ ràng là bản sao chép lại từ bản gốc của người Sumer trước đó. Người ta đã tìm thấy hàng trăm tấm bảng văn tự bằng đất sét chứa các thuật ngữ, công thức, bảng thiên văn và tất cả các phép tính, dữ liệu thiên văn. Đều được thực hiện với độ chính xác đáng kinh ngạc. Các nhà khoa học không thể ngừng tranh luận về cách thực hiện những tính toán này. Liệu bản thân người mơ có thể đưa ra những quan sát chính xác như vậy Nói chung làm thế nào mà họ lại có được những kiến thức vĩ đại như vậy vào buổi sơ khai của nền văn minh? Chúng ta có thể tự suy xét, hơn 5.000 năm trước, người Sumer đã biết cách tính toán chu kỳ quay của các ngôi sao và hành tinh, sử dụng mô hình nhật tâm của vũ trụ, chính xác như mô hình vũ trụ ngày nay. Người Sumer đã phát hiện ra tất cả các hành tinh quay quanh mặt trời, mặc dù sao Thiên Vương chỉ được chính thức phát hiện vào thế kỷ 18, Họ chia toàn bộ thiên cầu thành phần có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, mà họ gọi là khuôn mặt của bầu trời và trái tim của bầu trời phần bị che khuất. Các nhà thiên văn học sư mơ đã tách các ngôi sao đang mọc và đang lặn và quan sát chuyển động của chúng so với đường mà vòng thiên thể kết hợp với trái đất còn gọi là đường chân trời. Điểm cao nhất của Skydome, một bít hình học hình vòng được kết xuất chung giống như một bầu trời, là ở trung tâm. Bây giờ chúng ta gọi nó là đỉnh. Người sư mơ phân biệt rõ ràng giữa các thời kỳ của Đông Chí và các thời kỳ của Hạ Chí. Kiến thức rộng lớn trong lĩnh vực thiên văn học đã giúp cho người sư mơ tạo ra lịch âm dương đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Từ đó lịch sư mơ xuất hiện ở thành phố thiêng liêng mang tên Dnieper và sau đó tất cả cư dân của miền Nam Lưỡng Hà bắt đầu sử dụng nó khi thực hiện các nghi lễ và tâm linh. Lịch sư mơ dựa trên sự so sánh rất chính xác về sự luân phiên của các pha mặt trăng với chu kỳ hàng năm của vòng quay mặt trời. Trong lịch sư mơ, một năm bao gồm 12 tháng, hai kỳ và 4 mùa, và cứ sau vài năm lại đưa ra thêm một thay đổi đặc biệt là thêm một tháng thứ 13, mục đích là để căn chỉnh các chu kỳ quay của mặt trăng và mặt trời. Sau này chúng ta có rất nhiều ví dụ về nhiều nơi trên thế giới đang nỗ lực khám phá thiên văn học cổ đại từ các hiện vật được phát hiện ở Đức đến các di tích ở Nhật Bản và Nam Mỹ. Dưới đây là một số ví dụ về các bản đồ sao thiên văn cổ đại hấp dẫn mà rõ ràng là không thể tồn tại nếu chúng ta cho rằng các nền văn minh cổ đại thực sự không phát triển như chúng ta vẫn tưởng. 1. Bản đồ sao cổ đại trong lăng mộ Kitora của Nhật Bản Trong cuộc khai quật diễn ra ở quận Nara của Nhật Bản trong làng Asuka, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra ngôi mộ của Kitora, một nhà soạn nhạc. Trong quá trình kiểm tra chi tiết, người ta đã tìm thấy một bản đồ về độ chính xác của các ngôi sao cho thấy vị trí của các ngôi sao vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Tất cả thành tựu huy hoàng này được phát hiện vào năm 1983. Bất chấp tất cả những phát hiện khác, các nhà khảo cổ đã công nhận hình ảnh ngôi sao là khám phá quan trọng nhất. Một nghiên cứu chi tiết tiết lộ rằng trên bản đồ có ghi 68 chòm sao. Thậm chí từ bức bức họa này, các nhà thiên văn học còn xác định được chính xác ngày chuyển giao mùa hè và mùa đông người ta đã xác định được một cách chắc chắn rằng bức bích họa này được tạo ra vào năm 65 trước công nguyên. Và đây chỉ là một bản sao hoàn hảo từ một bản gốc cũ hơn. Ngoại trừ các chòm sao nổi tiếng ra, chẳng hạn như Ulyss hoặc Big Dipper, còn có những chòm sao khác mà các nhà khoa học không cách nào xác định được trên bản đồ hiện nay. Có giả thiết cho rằng đây là những tròn sao đã được quan sát thấy trong quá khứ xa xưa của Trung Quốc cổ đại. Làm thế nào để tạo ra được một bản đồ chi tiết như vậy mà không sử dụng kính thiên văn vẫn còn là một bí ẩn lớn đối với các nhà khoa học. Đối với một số chòm sao được mô tả trên trần nhà đó, thực tế là mắt thường không thể nhìn thấy được một cách chi tiết như vậy. 2. Bản đồ sao của người mơ. Planetfair là một bản đồ sao phẳng, có thể hiểu là hình vẽ thu nhỏ tương đối của một không gian lên một mặt phẳng với một bộ quy ước nhất định, kiểu đế quốc Tân Assyria cụ thể đó là phần tái tạo hình cầu của bầu trời đầy sao trên một phiến đất sét nung. Các học giả cho rằng bản đồ sao cổ đại là bản sao trực tiếp từ một tấm bảng được tạo ra vào khoảng 5.500-5.600 năm trước trong các sự kiện thiên thể thực tế được phát họa trên tấm bảng. Thành phố Nineveh là thủ đô cuối cùng của Assyria và bị người Babylon phá hủy vào năm 600 trước công nguyên. Kết quả là nhiều kinh sách cổ đại đã không còn tồn tại đến thời đại của chúng ta. Trên kho tàng kiến thức như vậy, các sự kiện khác nhau đã được mô tả diễn ra với hành tinh trái đất trong các kỷ nguyên khác nhau của vũ trụ. Nhưng trở lại với bản đồ sao Planetfair K8538, công cụ để hỗ trợ học cách nhận biết các ngôi sao và chòm sao của chúng ta. Bản đồ là một vòng tròn được chia bởi các đường xuyên tâm thành 8 phần bằng nhau, 18 hoặc 07. Đường kính của nó là 18cm, Thật không may, khoảng 45% diện tích của Planet bị mất tích do hai thảm họa lớn. Phần còn sót lại của bảng văn tự là một bản đồ hình tròn có tên của các ngôi sao và chòm sao, cụ thể là các ký hiệu đại diện cho chúng. Bảng văn tự này được viết lại từ một nguồn cổ hơn của người Sư Mơ và kể về một số sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Một trong những sự kiện tự nhiên được ghi chép lại ở đây là việc một tiểu hành tinh đã va chạm với hành tinh trái đất ở vùng Alpine. Vấn đề là sau tác động này ở châu Âu không có miệng núi lửa nào còn sót lại. Điều này đặt ra câu hỏi liệu bản đồ này có nguyên vẹn như bản gốc hay không. Tuy nhiên, chúng ta không thể tranh luận về mô tả chi tiết các sự kiện được dịch từ bản đồ sao cổ đại này. Người ta đưa ra nhiều thắc mắc về việc phân chia bản đồ sao Planetfair thành 8 phần. Ví dụ, vua của Assyria sắc gọn II đã xây dựng 8 cánh cổng của Babylon theo 8 hướng, được phản ánh trên tấm bảng như một con số rất quan trọng trên khắp vùng lưỡng hà cổ đại. Hơn nữa, hành tinh Venus, sao kim, có một ý nghĩa thần bí quan trọng đối với người Sumer. Nó được mô tả dưới dạng một ngôi sao tám cánh, bốn trong số đó có hình thuôn dài. Đối với nhiều dân tộc cổ đại khác, mái vòm của bầu trời đêm giống như biểu tượng của thần vệ nữ, được chia thành 8 khu vực, mỗi khu vực đại diện cho một yếu tố của tự nhiên những tấm bảng đất sét nung này có ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với người xưa và được sử dụng trong các nghi lễ tâm linh. Ngoài ra, những ngôi sao chưa biết khác được hiển thị trên Planet Fair vẫn còn nhiều bí ẩn cần được giải đáp. 3. Đĩa bầu trời bản đồ sao Nebra Sky Disk Hiện vật này đã từng bị cho là giả mạo, tuy nhiên các nhà khoa học ngày nay đã xác định rằng nó là có thật và minh họa lại bầu trời đêm, đây là một chiếc đĩa bằng đồng có đường kính 32cm và một biểu đồ của bầu trời được khắc họa bằng vàng. Nó cho thấy mặt trời, mặt trăng, cùng sao Gliss và ba hình chóp khác. Hai trong số đó được cho là đại diện cho các đường chân trời và hình thứ ba có lẽ tượng trưng cho khái niệm về con thuyền mà mặt trời di chuyển. Chiếc đĩa được tìm thấy ở núi Mittelbert của Đức cùng với một số di vật khác từ thời kỳ đồ đồng và tất cả các hiện vật đều có ít nhất 3.600 năm tuổi. Chiếc đĩa này được tạo ra trong một nền văn minh phát triển mạnh mẽ ở châu Âu trước khi người Celtic xuất hiện. Đây có lẽ là một trong những bản đồ thiên thể đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Có hai vòng cung dài ở hai bên mở rộng 80 độ. Khoảng cách giữa bình minh và hoàng hôn trong mùa hè và đông chí là 82,7 độ người ta tin rằng hai vòng cung đại diện cho các điểm trên đường chân trời mà tại đó mặt trời mọc trong một năm. Giữa hai cung tròn có hình tròn nguyên vẹn và hình lưỡi liềm. Hình lưỡi liềm chắc chắn tượng trưng cho mặt trăng, trong khi vòng tròn lớn có thể tượng trưng cho mặt trời hoặc mặt trăng tròn. Nghiên cứu gần đây trên đĩa cho thấy đây rất có thể là mặt trời. Phía sau là 23 thiên thể không được sắp xếp theo một thứ tự đặc biệt và một nhóm 7 ngôi sao, tượng trưng cho cụm sao của Bliss trong thần thoại Hy Lạp được gọi là cụm sao tua rua. Các tia X-quang, độ phóng xạ đã chỉ ra có thêm hai ngôi sao nằm dưới vòng cung vàng bên phải, vì vậy các vòng cung này được cho là đã được đặt vào một ngày sau đó. Người ta chấp nhận rộng rãi rằng đĩa được sử dụng như một công cụ thiên văn và bằng cách so sánh bầu trời và vị trí của mặt trời mọc và lặn trên các cung của đĩa, thời gian trong năm có thể được xác định cũng có giả thuyết cho rằng chiếc đĩa được sử dụng để tính toán sự khác biệt giữa chu kỳ mặt trời và mặt trăng bằng cách thêm vào tháng 13 âm lịch. Điều này được thực hiện 2 hoặc 3 năm một lần. Một điều quan trọng nữa là rất có thể chiếc đĩa đã được tìm thấy trên đỉnh đồi một nơi lý tưởng để quan sát chuyển động của mặt trời. Vị trí của hiện vật cổ đại được bao quanh bởi một ngọn đồi nhân tạo nhỏ, có thể được sử dụng để đo vị trí của mặt trời trên đường chân trời. Kể từ khi được phát hiện, chiếc đĩa thiên thể này đã không ngừng làm các nhà khảo cổ học và thiên văn học phải bối rối, đặc biệt là không hiểu làm cách nào để mô tả được mặt trăng. Theo quy tắc Babylon cổ đại, tháng 13 âm lịch chỉ được thêm vào khi người quan sát nhìn thấy mặt trăng và các cụm sao Gliss, đúng như mô tả trên đĩa bầu trời Nemra. 4. Đá Pedra do Ina tấm bản đồ sao thời cổ đại Petra do Inga dễ dàng được xếp vào hàng ngũ những địa điểm khảo cổ bí ẩn nhất thế kỷ qua. Đây chỉ là một di tích khác với ba bản đồ sao cổ trước đây mà chúng ta đã thảo luận vì nó còn nhiều hơn thế nữa. Bên cạnh các tính năng thiên văn đặc biệt, Pedra do Inga còn có 400 bản khắc khác phát họa động vật, thực phẩm, hình người, thậm chí cả nghi lễ và các biểu tượng chưa xác định được. Giờ đây, các chuyên gia tin rằng một số biểu tượng trên tượng đài khổng lồ tạo thành lịch mặt trời trong khi những biểu tượng khác là hình ảnh phác họa của các chòm sao. Có không nhiều những bản khắc họa này đã được giải mã nhưng các chuyên gia tin rằng họ đã tìm thấy Orion và Cygnus, cũng như giải ngân hà. Có một vài sự thật đáng kinh ngạc về Pedra Inga mà chúng ta nên đề cập. Đầu tiên, các chuyên gia không thể xác định di tích có từ niên đại nào. Họ biết rằng nền đá đã có 6.000 năm tuổi và thậm chí là hơn thế nữa. Đối với các bản khắc họa, chúng có thể đã vài trăm hoặc vài nghìn năm tuổi. Thú vị hơn nữa là việc các chuyên gia tìm thấy các biểu tượng Ai Cập và Dư Mơ được khắc trên Pendra do Inga. Điều này có nghĩa là di tích có hàng nghìn năm tuổi và các nền văn minh cổ đại từ Nam Mỹ và Lưỡng Hà đã có thể tiếp xúc với nhau. hay Pedra do Inga được tạo ra sau này và những biểu tượng này chỉ đơn giản được đặt ở đó để gây nhầm lẫn cho chúng ta. Các nhà thiên văn học cổ đại rõ ràng đã làm tốt công việc của họ hơn các nhà sử học mà chúng ta từng biết. Chúng tôi tìm thấy bằng chứng về thành tích của họ năm này qua năm khác. Vì vậy, hiển nhiên rằng thiên văn học cũng lâu đời như nền văn minh nhân loại. Nhưng nếu nó thậm chí còn lâu đời hơn thì sao? Ví dụ, nghiên cứu gần đây về các bức tranh trên hang động 40.000 năm tuổi Trước đây được cho là hình minh họa của các loài động vật, ngày nay người ta cho rằng chúng thực sự là các chòm sao và các vì sao. Điều gì sẽ xảy ra nếu thiên văn học có trước cả những nền văn minh đầu tiên của nhân loại? Rõ ràng hơn là người xưa có thể phát họa bầu trời với độ chính xác chưa từng có, hơn nhiều so với chúng ta ngay cả khi không hề có lợi thế từ công cụ hiện đại như kính thiên văn. Nhưng làm sao họ có thể vẽ nên một bầu trời sao hoàn chỉnh đến vậy? Điều này không hề đơn giản là chỉ sao chép lại những gì họ thấy được bởi vì trên các bản đồ sao cổ đại này đều có những lời giải thích rõ ràng về từng đối tượng ngay cả khi chúng khó có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Liệu những biểu đồ xác định vị trí của các vì sao này được tạo ra trong các nền văn minh tiền sử mà chúng ta từng biết hay là còn có những nền văn minh cổ đại tiên tiến hơn thế đã thực hiện những quan sát này? Đây là một vấn đề thường được thảo luận trong cộng đồng các nhà thiên văn học mặc dù nhiều chuyên gia thích tránh xa những lý thuyết gây tranh cãi như vậy